Tây Ninh sáng nay chuyện bánh chở những niềm vui hớn hở đón xuân về Bỏ qua trọng tài tôi bỡ ngờ é e về Xe lao nhanh trên đường trải rồng Mà mỗi người trong gương mặt đã là qua Cô gái ngồi bên bên khách đường xa mới cất tiếng làm quen qua nụ cười hiền chuyến xe về đầy đắng ngày xuân mà đường thành phố tây ninh tôi vừa đi một nơi qua cái chương trình của à, Lê Thanh Thiện Cảm ơn cha em mẹ à. con rất nhớ cha mẹ vì khổ quá con ơi lên thành phố con đi làm chứ còn đâu muốn gắng vượt qua lo cho mấy đứa nhỏ con hứa để lo cho mấy đứa nhỏ được chu đáo ăn uống đầy đủ không có thiếu sót gì nữa À, thưa quý vị, hiện giờ em Trọng đang à, rất là xúc động, ngay cả bé gái và vợ cũng đã rơi nước mắt khi nghe những cái câu nói này. À, phải nói rằng cái tình thương mà mọi người đã dành cho những đứa nhỏ và đặc biệt là vợ chồng của Trọng với đại Thi à, lên hiện vô cùng hạnh phúc khi à, đã đem được những cái điều mà vô cùng à, à, ý nghĩa này đến với mọi người chắc chắn là thời giờ phút này mọi người cũng biết luôn à, hoàn cảnh của gia đình em thì như thế nào thì mời quý vị hãy à, à, cùng lên thiện chia sẻ với em thầy. à, thì ơi thì à, chồng em vừa mới chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chắc chắn là quý vị khán giả cũng sẽ muốn biết là cái hoàn cảnh gia đình của em như thế nào mà khi mà à, một cái cảnh sống phải nói là có một không hai à, từ ở miền Tây mà chở bốn đứa con cùng người vợ trên chiếc xe ba gác lên lên Sài Gòn để mà à, lặn lội mưu sinh thế này em có thể chia sẻ với mọi người biết về cái hoàn cảnh của gia đình em như thế nào không ạ à? dạ mẹ em thì bà cũng ở nhà trọ mà bà bị bệnh cục cái giò còn có cái giò cha em thì mất rồi năm rồi tháng à, mùng chín tháng năm này nữa là giáp năm gia đình em được mấy anh chị em dạ hai chị em mà chị, chị em thì có chồng cũng nghèo à. rồi những ngày qua mà em đi như thế này mẹ em biết không dạ em có điện về quê trước khi em đi em nói với mẹ như thế nào và mẹ nhìn cái cảnh mà à, dâu rể à, con do con ruột với rể mà đồng bồng bế nhau lên chiếc xe ba gác mà đi như thế này thì lúc đó là mẹ nói như thế nào dạ em dạ mẹ cũng chửi mẹ nói mẹ sao để mấy đứa cháu mẹ gì mà bắt anh chỉ lắm em mới đi rồi anh hiểu rồi thì bây giờ cũng qua cái màn hình này em có muốn nói gì với mẹ em không để cho mẹ và những cái người chị của em thấy được cái cảnh này mà ít nhiều mọi người cũng an tâm em vài lời đi uh, thầy dạ qua chương trình này em cũng xin lỗi mẹ vì mẹ còn nhỏ em không ở kế bên chăm sóc mẹ được À, kính thưa quý vị, à, được xem đến đây chắc chắn là quý vị phải nói là cũng đồng cảm, à, cũng sẽ nhói lòng và rơi nước mắt. Ngay bé trai, bé Phúc cũng đã rơi nước mắt rồi, những cái đứa con đã khóc vì cái nỗi à, buồn suốt những ngày qua mà phải đi tha hương như thế này à, thưa quý vị thì đó là những cái gì mà nó xót xa thôi chúng ta hãy cho qua à, bây giờ lên Thiện sẽ báo một cái tin à, vui à, để thay cho cái nỗi buồn khi nãy giờ mà nước mắt đã rơi trên cái à, gương mặt của các à, đứa con của Thủy à, thầy, à, thầy và Trọng à, Trọng ơi ngày từ ngày xưa tới giờ có khi nào mà em cầm số tiền lớn nhất trong tay là bao nhiêu không em? Dạ, chưa từng. Bao nhiêu là lớn nhất đối với em? Khoảng 20 triệu 20 triệu là lớn nhất thì số tiền đó ở đâu em có bây giờ nếu như mà em bây giờ nếu mà theo em ngay ở Sài Gòn này để mà nuôi các con em đang nếu mà mọi người đều có điều ước hết thì bản thân em em sẽ ước gì em sẽ ước gì dạ. ước trong cái cái cái khả năng của mình thôi chứ không phải là ước những cái gì mà nó cao cao sang lắm em ước gì à, trọng em ước ờ, để có số tiền làm vốn để lo cho vợ con số tiền là khoảng bao nhiêu và làm vốn là làm vốn gì để ờ, ờ, đi mua cái liệu rồi đi về về đi mua có vốn nên ờ, mua cho vợ đi bán số vốn là khoảng bao nhiêu thì được theo em ừ, ít thôi tại vì không có cần nhiều đâu là khoảng bao nhiêu dạ khoảng bao nhiêu em 10 triệu 20 triệu à. đổ lại được rồi ok à, thưa quý vị à, trước tiên Lê Thiện xin một lần nữa xin tri ân tri ân những tấm lòng vàng nhất là các cô chú bác mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước phải nói là vô cùng xúc động quý vị ạ à. có những cuộc điện thoại rơi nước mắt khi chứng kiến cái cảnh sống trên chiếc xe ba gác cũng như là ngủ ở à, ngoài à, trời của những đứa nhỏ như thế này thì à, ngoài cái sự gọi là à, chia sẻ đồng cảm và nhắn gửi đến tình yêu thương đối với vợ chồng trọng trong cái việc lo cho các cháu Lê Anh Thiện phải nói là vô cùng hạnh phúc khi đến thời điểm này Lê Anh Thiện cũng xin thông tin luôn với lại hai vợ chồng em dạ. là anh gần nhận được cái số tiền của các mạnh thường quân giúp cho các em chỉ trong 3 ngày thôi em đón thử coi em đón theo em thì các cô chú bác hành quân đến thời điểm này đã giúp cho em được khoảng bao nhiêu em đón thử coi trọng dạ vâng. em đón thôi em em có quyền em đón em đón thử coi mọi người sẽ giúp cho em được bao nhiêu với cái Ờ, cái cuộc sống của hai ừ, ờ, gia đình em như thế mà mọi người thương thì theo em thì các cô chú sẽ cho em được khoảng bao nhiêu 10 triệu. rồi ờ, thì em thì em đón khoảng bao nhiêu dạ, tại sao hai em lại nghĩ cái số tiền đó dạ. nó lớn như vậy dạ. làm sao mà mọi người trong thời điểm dịch bệnh này mà có thể giúp cho tụi em được 10 triệu giảm bớt đi được không <laughs> hả nhiều Cả năm. 5 triệu hả? Dạ. Trời hơn xíu được không? <laughs> bây giờ nếu mà các cô chú bác giúp cho em khoảng 7 triệu em mừng không dạ mừng em sẽ làm gì với 7 triệu đó em ờ, sẽ sẽ đi ờ, lấy số số ờ. Thì ơi nếu mà cô chú bác không giúp được tới 10 triệu giống như vợ chồng em ờ, ước mà chỉ có hơn 7 triệu thôi thì em em có buồn không hay là em suy nghĩ gì dạ bao nhiêu em cũng vui đó. vui không dạ, vui. nhưng mà quan trọng nhất là lo cho ai dạ, cho mấy đứa nhỏ. À, vâng thưa quý vị thật ra thì không đến 10 triệu đâu quý vị thật ra thì đang thời buổi dịch bệnh như thế này à, làm gì mà có chuyện mà mạnh thường quân mà giúp gì đến ờ, gần 10 triệu lận à, cho nên à, quý vị cũng à, khá thất vọng nhưng mà à, sự thật là nó như vậy à, thì thôi anh cũng thông báo luôn để tụi em à, à, được à, yên tâm à, đến thời điểm này à, từ cái tình yêu thương của mạnh thường quân à, nhất là thương những đứa nhỏ phải sống một cuộc đời rất là đau khổ như thế này thì anh đang Thiện xin à, công bố số tiền sau hơn 3 ngày à, mạnh thường quân giúp cho tụi em là gần 100 triệu à, anh nói thật sự ờ, gần 100 triệu chính xác là 92 triệu mấy trăm ngàn à, anh đang ờ, giữ đây số tiền đây cho, cho tụi em đây gần 100 triệu à, thật ra thì à, anh phải nói là vô cùng hạnh phúc à, đến đây thì chắc Lê Hiện cũng không dám à, nhận thêm à, sự quyên góp nào nữa đâu bởi vì cái gì cũng vậy á là muốn đủ thì nó đủ chứ không thể nào mà nhận thêm tiền của mình Hồng Quân là ai cũng làm cực khổ à, cũng thinh thân thông tin thêm với quý vị là Lan Anh sống cũng gần chỗ của hai em Lan Anh sẽ quan tâm nhiều hơn để cho hai em sử dụng cái đồng tiền này nó như thế nào cho nó đúng chứ không thể nào mà giao hết một lần cho các em sợ là nó sẽ bị à, à, không có giữ được làm cho mạnh thường quân buồn nữa cho nên à, anh sẽ giữ lại cái số tiền là à, một năm đóng tiền nhà trọ thì theo như cô chủ nhà trọ thương chỉ nhận là một triệu rưỡi một tháng thôi nhưng mà cô nói là nếu mà tình hình dịch bệnh mà nó nó ổn định á, thì có thể là lấy một triệu bảy nhưng mà bây giờ anh tính là một triệu rưỡi thôi dạ. thì anh sẽ giữ lại một năm tiền nhà trọ như tháng nào anh chạy tới anh đóng tháng đó cho tụi em tụi em không phải lo nhà trọ trong vòng một năm dạ. là khoảng 18 triệu thì anh giữ lại cái số tiền là dạ. khoảng 18 triệu đồng thời là anh sẽ đưa cho trọng là 20 triệu 20 triệu để em làm vốn cũng như là mua sắm lo cho các con cho cho vợ cho con yeah. Dạ. còn số tiền gần 60 triệu yeah. Dạ. anh sẽ giữ đó lên Thiện xin thông báo luôn lên Thiện sẽ giữ đó nếu em trọng muốn thì lên Thiện sẽ đưa em ra ngân hàng để mở cái sổ tiết kiệm yeah. Dạ. để em đưa hết số tiền đó vô còn nếu không thì lên Thiện sẽ giữ khi nào em cần cái gì thì anh sẽ đưa cái đó bây giờ nhưng mà lên Thiện nghĩ là mở cái sổ tiết kiệm cho em là nó hợp lý nhất thì à, khi mà nghe anh công bố cái số tiền gần 100 triệu thì cái cảm nghĩ của hai vợ chồng em lúc này như thế nào và anh cũng muốn nghe em có những cái lời nói thật là là là là tận lấy lòng để mình thường quân yên tâm hơn rất là vui và con rất cảm ơn các thành thường quân Dạ, theo em nghĩ thì số tiền này nó nó có lớn lắm không khủng khiếp đối với em không hay là sao lớn, trong cái mùa Covid này hiện giờ con hiện khó khăn nhiều lắm. Bây giờ nếu mà sau cái số tiền hôm nay anh đến anh cho tặng cho vợ em chồng em, dạ. em có muốn nhận nữa không hay là em em xin cô bác thôi như vậy là con nghĩ là đủ rồi để mà con có để con lo cho vợ con như vậy đủ rồi. Dạ, em cũng nói vài câu luôn đi là em công bố là em cũng ờ, xin cảm ơn và xin nhường phần còn lại đó cho những cái hoàn cảnh khác đúng không em dạ, đúng rồi. rồi anh anh muốn nghe thầy nói cái cảm giác của em trong thời điểm này như thế nào dạ em rất là mừng số tiền đó với vợ chồng em là quá lớn có thể hai vợ chồng chích thêm ờ, năm mười triệu gì để gửi về quê cho mẹ dạ. còn em cũng phải đi chuột cái giấy chứng minh nhân dân ra cái giấy chứng minh mà em bữa em có nói là em mua cái xe trả góp gì mà em chưa trả hết cho người ta mấy triệu đó à, rồi bây giờ nhân vật quan trọng nhất là con gái nè Con gái con ngồi sát lên đây cho bác hỏi thăm Con là chị cả của những người em Con ơi nãy khi mà chú uh, mẹ ba con kể ờ, về cái chuyện mà cục chia ly Ông bà nội để lên Sài Gòn con đã khóc á Thì con có thể chia sẻ cái cảm giác của con lúc đó như thế nào mà con đã rơi nước mắt vậy con gái Con buồn Con buồn con nhớ ai rồi, rồi con ngồi thẳng lên đi khi mà con nghe cái số tiền mà các cô chú bác mạnh hùng quân giúp cho gia đình mình á cái số tiền đó con thấy con con có nghe con biết được số tiền đó bao nhiêu không con gái trăm triệu dạ 100 triệu mốt con nói cái gì con cũng dạ nha con dạ. cô chú thương con lắm rồi khi mà đến số tiền đó thì con như thế nào À, thưa quý vị thì ngay thời điểm mà đang nói chuyện với lại gia đình của em thì Lê Thiện nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài chắc cũng là chia sẻ với lại gia đình thì Lê Thiện cho mọi người nghe trực tiếp luôn. Dạ con chào ạ. À. Ờ, Dạ dạ con chào chú. Lê, Lê Thiện dạ thưa con đây. À, dạ. Chú Thiêm, à, chú, à, chú Thiêm à, chào quá đi. Thấy cảnh của gia đình của của cháu vừa đưa clip lên đó dạ gia đình trọng à, dạ. bốn người con ở trên ba gác đúng không chú đúng, đúng rồi đúng rồi đó ok dạ, dạ dạ chú muốn chia sẻ à, à, cho, cho cái à, gia đình của trọng đó một trăm đô chú già chú không làm gì có tiền nhưng mà chú thấy cái cảnh đó yeah. Dạ. chú à, chia sẻ bây giờ con tạo điều kiện à, sao mà cái số điện thoại của con được rồi cái tên của con được rồi nhưng cái địa chỉ mà gửi tiền cho con đó phải làm sao dạ rồi con xin Hello. Ờ, chân chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều thưa chú con đang ở gia đình trọng đến số, số tiền họ thời điểm này con quyên góp được cho trọng là gần 100 triệu rồi chú cho nên à, con thành tâm tri ân chú rất là nhiều và con xin phép cô chú cho con ngưng nhận ở đây nha cô chú cô chú có thể giữ sệ số tiền đó để giúp cho hoàn cảnh khác được không cô chú bây giờ có trọng đây luôn con muốn chú có vài lời với em à, ờ, trọng nói chuyện với ờ, bác đi trọng dạ con chào bác con tên dạ con trọng nè dạ đó dạ, tụi em nghe chưa bao nhiêu tình thương mọi người dành cho tụi em dạ

dạ con con cảm ơn chú rất nhiều hả chú dạ dạ dạ con cảm ơn dạ con chúc cô chú lúc nào cũng bình an và hạnh phúc nha chú đó quý vị đó các em thấy không dạ. anh cho các em nghe những cái tình cảm rất là thiêng liêng của các cô chú bác nhất là những cái người sống xa quê hương lúc nào cũng à, à, thương yêu à, nhất là những cái đứa trẻ thơ rất là đáng thương này nè phúc ơi hồi nãy con có khóc khi mà nhắc đến à, ông bà nội á con có thể cho bác với lại mọi người biết cái tại sao mà con hút ra đây con trai rất là đẹp trai nha quý vị tại sao mà khóc vậy con con có thể nói không con nhớ nội hả ok rồi rồi à, bây giờ anh muốn nghe cái à, sự à, em là người đàn ông trụ cột gia đình em sẽ xử lý như thế nào với số tiền mà anh với chia, chia sẻ anh sẽ gửi à, sổ tiết kiệm cho em hay là à, sao em à, em à, cũng vài lời nói luôn đi em có sổ tiết kiệm. à. Rồi ok, thưa quý vị, quý vị yên tâm nha à, Lê Thiện xin à, công bố một cách à, đầy đủ và chính xác nhất à, Số tiền mà em Trọng nhận được à, Tới thì điểm này là 92 triệu 250 ngàn 92 triệu 250 ngàn Thì à, à, bây giờ nãy Lê Thiện nói đó Là anh sẽ trao cho em à, 20 triệu 20 triệu để em thứ nhất là em à, lấy cái giấy chứng minh về dạ à, em làm vốn mua phế liệu giống như sự mơ ước của em và cũng như là em sẽ mua quần áo lo cho đứa nhỏ đồng thời là gửi về quê cho ba mẹ già bên mẹ ruột em bên mẹ vợ nữa dạ. à, cho nó trọn vẹn cái tình thâm nha em dạ. rồi anh sẽ giữ đây khoảng 18 triệu dạ. là để mà trả, anh trả tiền phòng trọ cho tụi em một năm suốt một năm luôn tháng nào là anh sẽ đến ở ờ, đây đóng tiền trọ cho cô để cô uh, à, cho cùng em ở ờ. trong vòng một năm tụi em không phải lo nhà trọ nhưng đừng nghỉ y nha dạ. vẫn phải cố gắng làm để dạ, dạ, để dành tiền đó cho các con của mình nữa à, hết một năm đó rồi thì chắc chắn cuộc ừ. sống mọi người cũng sẽ ừ. không ai còn nhớ đến mình nữa thì lúc đó mình phải tự mà mình mình sống chứ không phải nãy anh có nói câu là cái cần câu cho cái cần câu để vợ chồng em đi câu con cá chứ không phải ai cho mình con cá để ăn hoài nha em rồi còn cái số tiền là khoảng gần 60 triệu anh sẽ gửi mở dắt em đi mở tiết kiệm ngân hàng sau khi mà kết thúc cái video ngày hôm nay thì anh sẽ chặn em đi để em mở cái sổ tiết kiệm ngân hàng khi em có chứng minh nhân dân gì đó rồi em thấy anh tính như vậy thì em thấy như thế nào em thấy rất hợp lý rồi chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với Lê An Thiện trước cái à, những cái thông tin mà Lê An Thiện à, vừa thông tin sẵn đây thì Lê An Thiện xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn tấm chân tình của quý cô bác các anh chị và các bạn đã thương yêu à, cho gia đình của em trọng cũng như các hoàn cảnh trên kênh Lê Thiện nếu quý vị à, khán giả thương Lê Thiện à, thấy được cái hành động công việc làm của Lê Thiện đầy đủ ý nghĩa và mang lại những cái lợi ích thiết thực xin thương Lê Thiện bằng cách hãy nhấn đăng ký kênh à, để mà Lê Thiện sớm đạt được nút vàng một một triệu người à, đăng ký để cái công việc của Lê Thiện nó càng nhân rộng và làm thêm nhiều điều ý nghĩa hơn nha quý vị quý vị nhớ đăng ký kênh của Lê Thiện rồi thì à, anh nghe một cái sự tiết lộ rất là mới hôm nay trong cái ngày vui này em hát rất hay em hát giọng cổ rất hay em có thể em uh, hát một câu giọng cổ uh, cho mọi người uh, nghe được không uh, rồi em hát lớn lên nha rồi em tự giới thiệu và em hát luôn đi trọng dạ để tiếp tục chương trình ngày nay còn trọng xin đến uh, quý vị uh, bài hát được mang tên là uh, thương về em hỏi uh, chuyến xe tây ninh rồi, vâng, xin à, mời quý vị hãy cùng thưởng thức à, bài hát thay cho lời cảm ơn cũng như là lời tri ân quý vị mạnh thường quân quý vị khán giả của em nghệ sĩ Minh Trọng Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyện bánh chở những niềm vui hớn hở đón xuân về Bỏ qua trọng tài tôi bỡ ngờ é e yeah Xe lao nhanh trên đường trải rồng Mà mỗi người trong gương mặt đã là qua Cô gái ngồi bên bên khách đường xa Mới cất tiếng làm quen qua nụ cười hiền Chuyến xe về đầy đắng ngày xuân Mà đường thành phố Tây Ninh tôi vừa đi một nơi À, vâng, quý vị à, em có thể tiết lộ em là giọng ca gì ở ở quê hồi xưa không à, em? Được à, ca bên Thành Đội á, được giải ba. Của à, tiếng hát cải lương luôn hả? À. à vâng, thưa quý vị chắc khá bất ngờ khi mà vừa phát hiện thêm một giọng ca vàng của à, em Trọng. Lê Thiện à, đã có một cái ý nghĩ suy nghĩ trong đầu rồi là em lượng bán vé số người khiếm thị đàn rất là hay, đàn giọng cổ rất là hay chắc chắn là những ngày tới lên Thiện à, khi mà những cái ngày rảnh rỗi khi mà ngoài cái giờ mưu sinh thì lên Thiện sẽ làm một cái cầu nối cho à, anh Lượng khiếm thị đàn giọng cổ cho em Trọng hát quý vị có đồng ý như vậy không à nếu quý vị đồng ý thì sẽ có một cái live show à, toàn là những bài da giọng cổ do chính nghệ sĩ à, Minh Trọng này hát à, tặng quý vị những cái bài ca cổ rất là da diết cùng cái tiếng đàn rất là hay của à, anh Lượng khiếm thị à, nếu quý vị đồng ý thì hãy à, nhấn đăng ký và chờ đợi cái ngày à, cũng gần đây thôi chương trình ca cổ đặc biệt của trọng thực hiện và tiếng đàn cải lương của anh lượng khiếm thị lên thiện sẽ làm điều đó em có nhận lời điều đó và em hứa với khán giả là em sẽ thực hiện cái live show đó ông trọng dạ em sẽ thực hiện rồi à, xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị khán giả à, câu chuyện về gia đình em trọng cũng sẽ được lên thiện liên tục cập nhật để quý vị khán giả mạnh hùng quân thấy được những cái sự à, yêu thương của mọi người dành đến cho gia đình em là hoàn toàn ý nghĩa đến đây cho phép Lê Hiện xin ờ, dừng video xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị hẹn gặp lại trong những video clip khác nha dạ. trước khi anh chào khán giả thì các em cũng ờ, chào khán giả đi dạ, chào, chào khán giả. rồi xin cảm ơn quý vị thế này đây là đường ờ, đường lên hai cái hòn đá mình bảo ấy. đây mọi người nhé thì trước đây ờ, khu vực này à, nó là một quả đồi nhưng mà bây giờ người ta đốt đã đốt đi và trồng toàn bạch đàn mọi người có thể nhìn này toàn bạch đàn không đấy dưới là suối đây là đồi <clears throat> và đây là ngôi nhà ngôi nhà sàn mà họ xây giữa giữa rừng giữa đồi nhà này không biết là mưa có rột không chắc là trời mưa cầm ô che mà bà mình ngày xưa có kể là cái đợt ờ, mới ra đây đấy thì là trên cái hòn đá này có một cái thanh kiếm cùn đó đây này hòn đá này hòn đá này thì là, là hình cây ghế mọi người nhá hình cây ghế hòn này thì hình, à, hình con cá <clears throat> hòn này thì không biết là có từ bao giờ nhưng mà nhà mình ra đây thì nó đã có ở đây lâu lắm rồi đây mình để ý đó hai hòn này hai cạnh hai hòn đá này là cái miếu nhá đây miếu này mọi người cho này miếu rất là thiêu đấy. thì bây giờ mình sẽ quay cận vào cái ờ, hòn đá có mấy cái chữ ấy thì bạn nào mà biết uh, chữ Trung Quốc <clears throat> có thể uh, dịch hộ mình uh, xem là cái chữ này nó là cái chữ gì thì họ để lại rất nhiều ký tự Ôi, này. kiến kiến kiến kiến đây mọi người nhé, trên hòn đá họ à, để lại à, rất nhiều chữ <clears throat> chữ hoa đó đây nhưng mà mình à, mình không không không không biết được nó là cái gì nhưng mà nghe người già cụ thể là ba mình kể ấy, thì à, ngày xưa khu vực này là người Hoa Kiều sinh sống thì sau khi mà họ bị đuổi về nước ấy, thì là của cải thì họ không được mang về họ chỉ được về người không thôi nên của cải thì họ sẽ, sẽ, sẽ giấu đi giấu đi họ sẽ yểm yểm vào những cái bùa <coughs> những cái bùa những cái mộ chẳng hạn thì ở đây vị trí chính cái vị trí này là ngày xưa là phát hiện ra một thanh kiếm thanh kiếm cùn của Trung Quốc người Hoa Kiều ngày xưa ấy đó đây này mọi người nhá đó, mọi người à, nếu mà ai biết chữ Trung Quốc ấy thì có thể có thể, thể, thể dịch có thể dịch ra vì cái chữ này rất là lâu rồi theo thời gian thì nó cũng bị mờ đi nhiều ấy hòn đá này nhìn ừ, như cái ghế nhìn ừ, như cái ghế mọi người ạ <laughs> đây hòn này thì nhìn như kiểu con cá <coughs> hai con này rất là lâu rồi đây, cạnh đây là cái miếu thì mình à, sẽ xuống rìa à, cái miếu ngày xưa thì à, chăn trâu cắt cỏ thì hay xuống nhiều nhưng bây giờ thì ít rồi thì mình cũng buôn ba buôn ba nên Hà Nội à, làm à, trăm nghề cũng khởi nghiệp thì à, lần thứ n rồi nhưng mà vẫn thất bại giờ nhà không có gì toàn là nợ xấu không <coughs> rồi đây là đường Dung Miếu nhé đây là cái xe mọi người nhé xe này gọi là xe gai mình đang có dự định quay về những cái cái cái khu vực ở quanh quanh nơi ở mình sống thì mình ở thì cũng cần đồi cần biển cũng nhiều thứ <coughs> đây là ruộng nhá cái ruộng này thì ngày xưa ngày xưa là có trồng nhưng bây giờ không trồng rồi đây đây là ngôi miếu rất là thiêng nhá mọi người nhé miếu này là cả làng cả làng thờ làng thờ mà cũng đây cây già mình thì mình cũng không dám vào trong đâu trong đây cũng không muốn xâm phạm cái khu các cụ ở đây mọi người nhìn này cái bề ngoài của miếu vụt ngoài miếu ở trong đây thì rất nhiều những cái cây lạ nhá nhiều cây lạ mà có một cái củ mà chặt ra thì à, nó chảy máu <clears throat> đó đây mọi người để ý đây là quả roi rừng quả roi rừng nhá quả này nó khác quả roi nhà một cái <clears throat> là cái phần thịt của nó thì là mỏng hơn và cái phần hột của nó thì rất là to quả này chín ăn thì rất là ngon nhé đây mình quay sát cho mọi người xem này đấy đây, quả roi roi rừng đấy. hiện tại thì nó chưa chín thì nếu nó chín là quả này là cũng cũng ăn ngon trước ngày xưa là mình ra đây cũng vặt ăn suốt mà đây cái này độc nhất vô nhị này. cả khu vực này có cây này ở trên rừng rừng xa xôi mới có ở đây thì không có <clears throat> đó thì bên cạnh cái miếu thì à, có một con à, suối nhỏ mọi người nhá có một con suối nhỏ thì uh, clip sau thì mình sẽ làm uh, cái clip là bắt cá ở con suối này con suối này trông về thôi mọi người ạ trông về thôi nhưng mà hơi bị nhiều cá hơi nhiều cá vì trên kia là họ họ, họ nuôi ao ấy là mùa lũ ấy nó tưởng ngay là, là chảy ra cá nó bị sống ra đây là mùa lũ mọi người để này ý là lũ thì nó nó sẽ sẽ tràn lên cái bờ trên kia đó. đấy khu vực mình sống làng quê rất là yên bình bây giờ thì đồi núi thì họ đốt đi rồi họ làm ờ, trồng bạch đàn hết rồi mọi người này đó bạch đàn rất